Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, Tiếng soi kèo nhé. Thì trong cái video lần này, Tiếng nhận định cũng như là phân tích uh, cho anh em một cái trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh nhé anh em. Đây thì Tiến uh, sẽ lên cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng Arsenal với Southampton. Thì cái trận này được diễn ra vào lúc 2 giờ phút hôm nay cũng như là sáng ngày mai nhé. Uh, thuộc vòng 32 ngoại hạng Anh này. Thì trước khi mà nói về trận đấu này cũng như là đưa lên những cái mã kèo mà thích hợp nhất để cho anh em có thể đầu tư kiếm cơm gạo ấy thì anh em hãy để lại cho Tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh à, đầu tiên là kênh tiếng bóng đá này đấy thứ hai là kênh uh, tiếng số kèo thì như những video trước tiếng đã nói tại cái kênh uh, tiếng số kèo này tiếng đã đang bảo quản cũng như nâng cấp cái kênh lên đấy đấy cho nên tầm uh, chỉ chừng ba bốn ngày thôi tiếng sẽ hoạt động lại bình thường cái kênh này nhé à, thì anh em trong thời gian này tiến vẫn sẽ lên video đầy đủ các mã kèo có thể nói là nó à, tiến cố gắng nhận định cũng như phân tích một cách mà nó chuẩn nhất đó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 thì à, hiện tại đội chủ nhà Arsenal à, sẽ chấp đội khách Southampton với mức chấp là hai hòa này đó còn ở ngay trong hiệp 1 thì Arsenal cũng sẽ chấp Southampton với mức chấp là 0.75 còn mức tài xỉu trận đấu này đó chính là 3.25 cho cả trận này đó và ngay trong hiệp 1 cũng sẽ có mức tài xỉu khá là cao đó chính là 1.25 à, và hiện tại cũng đã có mã kèo gốc cũng như mã kèo thẻ cho anh em có thể tham khảo nhé đây anh em hiện tại thì uh, Arsenal chấp gốc cũng khá là cao trước cái thằng Southampton luôn đó chấp bốn góc cả trận này cũng như là chấp 1.75 góc ngay trong hiệp 1 còn mức tài xỉu góc ở trận đấu này đó chính là 9.5 à, 9.5 cả chặn này đó và 4.5 ở ngay trong hiệp 1 hiện tại cũng đã có luôn cái mã kèo thẻ nha anh em đấy thì hiện nói chung thì anh em chơi muốn chơi được những mã kèo như tiếng thì tốt nhất anh em nên lấy một cái trang để chơi đó có rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn mã kèo thẻ hiện tại là à, đội khách không tên chấp đội chủ nhà Arsenal với mức chấp à, mã kèo thẻ là 0.75 cả chặn này đó và tài xỉu thẻ trận đấu này đó chính là 3.5 thì tiến cũng chia sẻ thêm một điều nữa là hiện tại tiến không có tiện đưa những cái trang lên cái kênh youtube của mình đấy à, vì nếu như mà tiến đưa nhiều nhiều nhiều cái trang mà kèo các cược lên kênh youtube ấy nó sẽ dính đi cái đời xuất cũng như là cái uh, vi phạm của cái bản quyền của youtube anh em đó cái chính sách của nó nên tiến không tiện đưa lên những cái mã kèo lên trên đây nữa nhá đó nhưng mà tiến vẫn sàng lọc ra những cái tỷ lệ kèo nó chuẩn nhất để cho anh em có thể tham khảo và đầu tư còn những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi uy tín ấy muốn có nhiều mã kèo để chơi hơn đó muốn có một cái nơi mà để uh, uh, tự chơi không bị mắc like mắc cỏ như là chơi qua thầu qua cò ấy thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín đó và tiến cũng sẽ đưa trực tiếp anh em vào nhóm để cùng kiếm cơm gạo với tiến luôn nha thì để liên ờ, hệ với tiến để có thể tìm kiếm một cái trang chơi thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng đó có xài cái internet banking nha anh em hoặc là anh em có sử dụng cái ví momo thì chỉ cần một trong hai cái ờ, điều kiện đó thôi anh em có thể uh, uh, có một cái trang chơi như là tiếng ấy thì đấy liên hệ với tiếng anh em cứ liên hệ qua cái số zalo này 0963 731 346 đó tiếng có ghim ở phía dưới màn hình trong cái góc video này hoặc là anh em còn có thể liên hệ với tiếng qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả anh em thì anh em nên nhớ nhé mỗi cái video tiếng đều để những cái đường link Facebook cá nhân này Telegram fanpage cùng với TikTok đó bốn cái đường link của bốn cái nền tảng này dưới cái phần mô tả trong video ấy thì anh em muốn liên hệ trực tiếp để không bị lừa đảo những cái thành phần mà nó giả mạo tiếng ấy đặc biệt là trên telegram hiện tại này tiếng đang bị giả mạo khá là nhiều đó tụi nó giả danh để nó lừa lọc anh em cho nên anh em nhớ uh, không nên tìm cái tên mà kèo bóng cao tiếng trên cái uh, telegram nữa mà thay vào đó cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link dưới uh, cái phần mô tả trong video này đó hoặc là cứ liên hệ trực tiếp một cái số zalo 0963 731 346 nhé đó liên hệ cứ gọi trực tiếp cho tiếng để xác minh đi cái giọng nói của tiếng cũng như là à, ở ngoài cũng giống như trong youtube vậy đó đó để cho anh em tránh cái việc mà hạn chế bị lừa đảo nha anh em đấy ok thì tiếng cũng nói thẳng luôn chỉ những anh em nào mà thật sự cần có một cái trang chơi uy tín này đó hoặc là à, đang thu tha sau bờ muốn có một cái nhóm chơi đó và không muốn chơi bên ngoài qua, qua đầu qua cò nữa vẫn muốn có một cái trang chơi giống như tiếng, chỉ có anh em nào mà thật sự tin tưởng nha tin tưởng cũng như là muốn có một trang chơi uy tín nhất ấy, thì cứ liên hệ với tiếng nếu như đã đạt đủ điều kiện tiếng đã nói vừa rồi thứ nhất có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking hoặc là có sử dụng ví momo đấy nếu đủ cái điều kiện đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em chỉ có tin tưởng thật sự thì hãy liên hệ cho tiến nhé còn những anh em nào mà sợ bị lừa này nọ mà nhắn tin cho tiến hỏi những cái trang này nó có uy tín không rồi à, lỡ nạp được rồi rút không được rồi sao anh ấy thì tốt nhất là đừng có đừng có liên hệ đừng có nhắn tin làm gì cho mất thời gian hai bên nhé chỉ thật sự mà tin tưởng đó tin tưởng tiến muốn tiến giới thiệu một cái sân chơi cũng như đưa vào nhóm để cùng kiếm cơm gạo để cùng đi chặn đường dài với tiến cùng với anh em trong nhóm của tiến thì chỉ tin tưởng thôi hãy liên hệ còn sợ quá là thôi khỏi liên hệ đâu mất thời gian cả hai bên đó ok thì tiến chỉ muốn chia sẻ cho anh em một cái nhóm cũng như một cái trang chơi vậy thôi cần thì cứ liên hệ cho tiến thì quay lại với cái trận đấu giữa arsenal với southampton đó thì tiến cũng vừa cho anh em xem xong là cái mã kèo đây là tỷ lệ kèo của trận đấu này trước khi đưa ra cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư cùng với tiến ấy thì à, anh em hãy đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này à, cùng với tiến tí nha đây hiện tại nhìn vào màn hình thì anh em có đã thấy là đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này Arsenal sẽ ra sân với sơ đồ là 4-3-3 có cái bộ ba tiền đạo của thằng chủ nhà Arsenal đó chính là uh, Bukayo Saka này đó Rabiot Jesus này cùng với uh, Martinelli còn về uh, đội khách Southampton sẽ ra sân với sơ đồ là 4-2-3-1 cái thằng tiền đạo cấm cao nhất của đội khách đó chính là uh, Suleimana đó và cái bộ ba mà hộ công chân này đó chính là cụ tiền đạo của Arsenal nè anh em đó theo Walcott này cũng như là Onkarat hay là Ayunusi đó thì đây cũng chỉ là những cái sơ đồ mà ga sân dự kiến của các chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu là cho anh em chúng ta có thể uh, uh, tham khảo nhận định về cái đội hình thôi đó chắc chắn là trước giờ ga sân trước giờ bóng lăn ấy cái đội hình chính thức nó sẽ thay đổi hoàn toàn nha anh em nó chỉ đúng tầm 70 đến 80 phần trăm thôi đấy và tiếp theo thì anh em có thể thấy đây chính là cái uh, uh, đội hình chấn thương hiện tại của hai đội bóng này đội chủ nhà Arsenal thì đang thiếu vắng đến 4 cầu thủ trên băng ghế đó do chấn thương à, cũng như là cái thằng à, à Emdani này hay là Saliba cùng với uh, Tomiyasu à, còn về cái trường hợp của cái thằng Zinchenko thì cũng có thể ra sân trong cái trận đấu này nha anh em vì nó đang có cái dấu hiệu là hồi phục chấn thương ấy còn về đội khách thì uh, Southampton cũng sẽ thiếu vắng đến tổng cộng là 6 cầu thủ trong cái trận cầu này đó nhưng riêng trường hợp của cái thằng uh, uh, ligamento này cũng đã có dấu hiệu bình phục chấn thương và cũng có thể ra sân này thì tiến cũng xin nhắc lại một lần nữa đây chỉ là những cái sơ đồ ra sân cũng như là cái đội hình mà dự kiến của các chuyên gia đưa ra để cho anh em tham khảo thôi đó và chưa chắc gì là cái thằng Zinchenko này nó đã bình phục chấn thương nữa đó cũng chưa chắc như là cái thằng uh, ligamento của Samton cũng sẽ bình phục nữa đúng không anh em đó muốn chính xác hơn thì trước giờ bóng lần tầm 1 đến 2 tiếng ấy khi mà tiến nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức cũng như biết được cấu lối chơi sơ đồ của hai đội ấy, thì lúc đó tiến sẽ đưa những cái mã kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi còn hiện tại tiến vẫn nhận định rất là uh, kỹ càng với những cái gì mà mà mà tiến biết được cái thông tin hiện tại đúng không anh em đó đội hình này dự kiến này sơ đồ hiện tại này cũng như là tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái bảng xếp hạng cùng với lịch sử đối đầu cũng như phong độ của hai đội trước khi mà đưa ra những cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư cùng với tiến ấy đây thì anh em hãy nhìn vào cái bảng xếp hạng hiện tại à, đội chủ nhà Arsenal thì đang đứng đầu bảng à, xếp hạng ngoại Anh với 74 điểm sau à, 31 vòng đấu này thì hiện tại Arsenal đang bị cái thằng Man City bám đuổi rất là gây gắt luôn nha anh em đó nếu như mà Man City chỉ cần thắng một trận nữa thôi nó sẽ có bằng trận thắng bằng trận đấu với thằng Arsenal và nó chỉ kém cái thằng Arsenal này với một điểm cách biệt mà thôi đó hiện tại thì cái ngô vương của Arsenal tại Hoàng Anh cũng đang rất là nguy hiểm nha anh em à, nhớ những cái ngày mà đầu mùa ấy, cũng như là giữa mùa thì Arsenal nó bỏ xa cái thằng Man City thì cũng khá là nhiều điểm đó có cái thời điểm mà nó bỏ lên tới cả chục điểm luôn anh em thì sau những cái chuỗi chặn mà nó thi đấu không được tốt cho lắm ấy thì bây giờ nó đã bị ờ, cái thằng Man City này à, bám đuổi và chỉ kém hơn 4 điểm à, hiện tại trên bảng xếp hạng thôi và thậm thậm chí á, là Man City nó còn thi đấu ít hơn Arsenal một trận nữa đấy còn về đội khách mà à, Arsenal phải đối đầu trong cái trận đấu này đó chính là cái thằng Southampton đang đứng cuối ở bảng xếp hạng đó thì như nhìn vào cái bảng xếp hạng anh em cũng có thấy là Southampton nó cũng đang rất là cần điểm ở trong cái trận đấu này đấy thì hiện tại nó chỉ mới có được 23 điểm sau 31 vòng đấu này đó với 6 thắng 5 hòa và 20 thất bại ghi được 24 bàn thắng để thủng lưới 53 bàn một cái thành tích tương đối tệ của Southampton mùa giải năm nay đó, hiện tại thì à, cái cơ hội mà để trụ hạng của Southampton vẫn còn rất là sáng nha anh em vì nó đang kém cái đội xếp thứ 17 đó cái nhóm an toàn gần nhất chỉ là 4 điểm cách biệt thôi cũng như vị trí thứ 16 là 6 điểm thôi chỉ cần hai trận thắng thôi là là cái thằng uh, Southampton nó sẽ sẽ có thể uh, uh, bỏ xa cái nhóm nguy hiểm đó để đẩy thằng Everton hoặc là clip này cũng có thể là West Ham xuống cái nhóm cầm đèn đỏ liền hiện tại thì cái bảng xếp hạng ngoại anh nó rất là khó đón anh em từ cái nhóm gất hạng cũng như đến cái nhóm mà đua ngôi vô địch luôn đó cho nên trận đấu này rất là hấp dẫn một đội thì đứng đầu ngoại anh đó đối đầu với một cái đội bóng thì đang rất là cần điểm và đứng cuối cái nhóm bảng xếp hạng nhóm cầm đèn đỏ ở thời điểm này đấy thì tốt nhất là anh em nên theo dõi kỹ trận đấu này đó xem cái diễn biến thế trận nó diễn ra như thế nào lúc đó anh em vào kèo cũng chưa muộn đúng không lúc đó tiến sẽ đẩy những mã kèo chuẩn nhất lên danh nhóm cho anh em chơi còn hiện tại à, tiến vẫn sẽ nhận định à, kỹ càng về cái à, thông số ở thời điểm hiện tại để cho anh em những cái mã kèo để cho anh em có thể tham khảo thôi anh em nhớ nhé đây tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội này đây anh em trước tiên anh em anh em nhìn vào màn hình sai được đây chính là cái phong độ của thằng Arsenal ở 10 trận thi đấu gần nhất này thì nó đã có được tổng cộng là ờ, uh, uh, 6 chiến thắng và 4 trận hòa đó nhưng mà đáng tiếc nhất cho cái thằng Arsenal đó chính là trận hòa một đều trước Botin ở cái trận lượt về đó tứ kết cúp C2 thì sau cái trận hòa 1-1 này thì tổng tỷ số lượt đi lẫn lượt về của hai đội là hòa với nhau là ba đều đấy nhưng mà Arsenal đã bị loại bởi cái thằng Botin này trên cái chấm penalty nó xúc phạt đền su may gũi anh em đấy thì sau khi mà hòa cái trận này cũng như bị loại khỏi cái uh, Ờ, cúp C2 châu Âu thì Arsenal đã tập trung toàn lực cho cái giải đấu ngoại hạng Anh để tiếp tục cạnh tranh cái ngôi vô địch tại ngoại hạng Anh của mình đó nhưng mà đáng tiếc thay thì cái phong độ của cái thằng Arsenal sau khi mà thắng liên tiếp 4-1 cùng tỷ số 4-1 trước cái thằng Crystal Palace cũng như cái thằng Leeds United đó thì mới đây hai trận gần đây nhất thì nó lại có hai cái trận hòa cùng tỷ số hai đều đầu tiên là trận hòa trước Liverpool cũng như là trận hòa hai đều trước cái thằng à, West Ham mới đây nhất đấy thì anh em thử đoán xem thằng Arsenal với thằng Man City nó đã đang đua ngôi vượt ngôi vô địch với nhau đúng không Man City nó hai trận gần nhất nó toàn thắng đi nó kiếm về được 6 điểm còn Arsenal nó hòa hai trận liên tiếp nó chỉ mang về hai điểm thôi đó chỉ cần hai cái trận hòa như thế thôi thì đã khiến cho Arsenal đang phải uh, uh, có một cái kiểu như là nó bây giờ nó không có chắc chắn về cái ngôi đầu bảng nữa đây anh em đó vì hiện tại nó chỉ hơn cái thằng Man City 4 điểm thôi mà thậm chí Man City còn thi đấu kém hơn một trận anh em phải nhớ cái điều đó nhé và tiến cũng có linh cảm gần ở cái mùa giải này Arsenal nó sẽ khó mà lên được cái ngôi vô địch đấy và tiến lại ưu tiên cho thằng Man City có cái ngôi vương ở mùa giải năm nay nhiều hơn so với Arsenal thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ của cái thằng uh, ở 10 trận thi đấu gần nhất à, thì anh em nhìn vào màn hình có thấy này Southampton thì nó có phong độ phải nói rất là tệ luôn em đó nó vừa trải qua ba chuỗi trận mà à, sáu 6 trận liên tiếp không biết mùa chiến thắng đó hai hòa và bốn thất bại và thậm chí là nó đã trải qua cái chuỗi là bốn trận thua liên tiếp trước West Ham cùng tỷ số 1-0 này cũng như là trận thua 1-4 trước cái thằng Man City này đó và mới đây nhất trên sân nhà thì nó cũng đã đẩy thua cái thằng chiếc Crystal Palace với tỷ số là 0-2 đó thì sau cái chuỗi trận ờ, đát là thất vọng này đó thì đã khiến cho nó phải dậm chân ở cái vị trí cuối cùng của các bạn xếp hạng toàn ngoại Anh với 23 điểm sau 31 vòng đấu và tuy tuy nó hiện tại nó chỉ kém cái đội nhóm an toàn là 4 điểm cách biệt mà thôi nhưng chắc chắn đây cũng là một cái vị trí rất là khó để cho Southampton có thể uh, uh, vượt qua khỏi cái nhóm này đó và giành lại một cái sức để ở lại ngoại anh mùa sau đó vì hiện tại cái đội bóng phía trước cũng đều rất là mạnh anh em như Leicester hay Nottingham đó cùng với Everton và Leeds West Ham này các đội bóng này đều đó có một cái phong độ tuy không được tốt nhưng mà nó ổn hơn cái thằng Southampton rất là nhiều đó cho nên nếu như mà so sánh về các đội bóng này thì chắc chắn Southampton sẽ là một cái đội mà nó yếu thế hơn ở cái mùa giải này đó và cái uh, uh, chắc chắn là một cái vé vé gất hạn sẽ uh, đến gần hơn với cái thằng Southampton nếu như mà đặt trên bàn cân so sánh với các đội bóng như Leicester, Nottingham hay là Everton đấy thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về các phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội này đây thì Arsenal nó đã bất bại liên tiếp là 5 trận đấu trên sân nhà với 4 chiến thắng và một trận hòa đó thì một cái phong độ cực kỳ tốt của Arsenal luôn nha anh em và hai trận gần nhất trên sân nhà thì Arsenal đã hủy diệt hai cái đội bóng đó chính là Crystal Palace cùng với Leeds nó cùng tỷ số 4-1 một phong độ cực kỳ hay của Arsenal mùa giải năm nay đó còn về đội khách Southampton thì nó đã có được một thắng một hòa và hai thất bại ở bốn chiến làm khách gần nhất đấy thì nhìn về phong độ cũng như về cái tình hình lực lượng của hai đội chắc chắn Arsenal nó nhỉnh hơn hoàn toàn đúng không anh em đó về chất lượng con người này về cái bảng xếp hạng cái cái bảng xếp hạng cái số điểm hai đội đang có cũng như về cái phong độ cái lịch sử đối đầu thì tất cả nó đều nghiêng về phía Arsenal nhiều hơn nhưng nói về nó có một cái điểm tựa dành cho Southampton ở cái trận đấu này đó chính là Southampton cũng đã từng thắng cái hàng Arsenal với số 1-0 đó ở cách đây là là uh, ở ở giai đoạn mà lượt về giải Ngoại hạng Anh mùa trước anh em. Đấy anh em nhìn vào cái lịch sử đối đầu có thấy này, Arsenal thắng 2, hòa 1 và thua 1 trước Southampton. Đó và mới đây nhất tính riêng cái trận ờ, tính riêng cái trận lượt đi ở Ngoại hạng Anh mùa này thôi thì trên sân nhà của Southampton cũng đã cầm hòa được cái thằng Arsenal với số 1 điều. Đó, thì riêng ở trận đấu lượt đi thì cũng không có nói lên quá nhiều điều nha anh em vì hiện tại cái tính chất mà quan trọng của cái trận lượt về này nó cao hơn rất là nhiều đó vì hai đội hiện tại đã có được những cái tính toán riêng những cái toán tính riêng của mình cũng như Arsenal nó đang rất là gần với cái ngôi vô địch đó còn Southampton thì nó lại đang rất gần với một cái sức mà xuống hạng mùa giải năm nay nên chắc chắn trận đấu này sẽ rất là quyết liệt anh em không nên bỏ lỡ cái trận cầu này nhá đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm à, một ít thông số về à, à, thẻ phạt cũng như là về bàn thắng và về góc của hai đội để anh em có thể đầu tư trong cái cuộc đối đầu này nha đây trước tiên thì à, anh em thấy này ở 4 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đều có từ 11 góc trở lên đó điều này cũng chứng tỏ là cái chặn cầu này sẽ xuất hiện rất là nhiều góc nha anh em đúng không cái tỷ lệ ra góc cực kỳ cao luôn đó nếu như mà không dựa vào thông số này thôi tiến cũng sẽ ưu tiên cái mã kèo góc trong trận đấu này vì Arsenal thật sự ở trận đấu này nó rất là cần điểm anh em nếu như mà nó bị cái thằng tên cầm hòa một trận thôi nó chỉ cần cầm hòa trận đấu thôi chắc chắn Arsenal sẽ mất đi cái ngôi vương của mình ở cái vòng đấu sau chắc chắn với anh em luôn vì nếu mà nó hòa chứ tên trận đấu này nó chỉ có được 75 điểm đúng không mà Man City nếu như mà hai trận đấu còn lại Man City còn toàn thắng đi sẽ dẫn đầu bảng, bảng xếp hạng ngoại Anh và bỏ xa cái thằng Arsenal này với một điểm cách biệt đó chỉ cần một điểm thôi chắc chắn Man City nó sẽ có lợi thế hơn nhiều so với Arsenal vì hiện tại cái đội hình của Man City với anh em nó thi đấu đồng đều hơn nó cũng như là nó ăn ý và nó có những cái chiến thắng thuyết phục hơn so với Arsenal đấy và anh em có thể thấy thêm ở 5 trên 5 trận đối đầu gần nhất này đó trong cái lịch sử đối đầu thì 5 trên 5 trận đối đầu gần nhất thì cả hai đội cũng đều có dưới 5 thẻ phạt mà thôi đó đều có từ 4 thẻ phạt trở lại đó cũng như là 5 trên 7 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đội cũng có dưới 2.5 bàn thắng thì những cái thông số này cũng chứng tỏ một điều là cái tỷ lệ mà về xỉu bàn thắng cũng như là xỉu thẻ à, xỉu thẻ ở trận đấu này cực kỳ cao nha anh em nhưng về cái mã kèo gốc thì lại có cái tỷ lệ nổ gốc khá là cao nhưng mà tiến lại không ưu tiên anh em vào cái mã xỉu thẻ trong trận cầu này đó cho dù 5 trên 5 trận gần nhất cả hai đội đều có từ 4.5 thẻ đúng không dưới 4.5 thẻ phạt tỷ lệ về xỉu thẻ trận đấu này rất là cao nhưng mà tiến vẫn ưu tiên hơn về cái mã tài thẻ trong trận đấu này vì sao vì hiện tại Southampton nó rất là cần điểm đúng không về Arsenal nó cũng vậy đó nói chung hai cái đội bóng này thi đấu dạng như là sống còn ở trong cái trận đấu này nó nó nó ảnh hưởng đến cái bảng xếp hạng về cái số điểm đó về cái ngô vương cũng như về một cái sức gớt hạng cực kỳ cao trong trận đấu này nó mang một tính chất cực kỳ quan trọng luôn em cho nên tiếng nhận định dự đoán cái trận đấu này diễn ra cực kỳ quyết liệt không có đội nào chịu nhường nhịn đội nào đâu đấy cho nên tiếng là ưu tiên cho anh em là cái mã kèo tài thẻ trong trận cầu này cũng như là mã tài gốc đó còn về cái mã bàn thắng tiếng vẫn ưu tiên cho anh em về cái mã kèo tài bàn thắng luôn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 cùng với đó là anh em đầu tư thêm cho tiến vào mã kèo đấy chính là tài 3.25 anh em đầu tư mạnh cho tiến vào mã kèo tài 3.25 luôn nhé không cần phải đầu tư vào ba hòa để làm gì đâu đó thì đây chính là bốn cái mã kèo mà tiến cho anh em trong cái trận cầu này nếu như mà anh em mà hợp máu trùng ý với tiến anh em có thể đầu tư vào vào theo tiến còn những anh em nào mà cần có một cái trang chơi uy tín hoặc là những anh em mà đang thua tha sau bờ ấy muốn vào nhóm muốn cùng đi với tiến ở trận đường dài đó để gỡ gạt để uh, uh, đi xa hơn những trận cầu phía trước thì anh em cứ mạnh dạn liên hệ cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346 Tiến có để phía dưới màn hình trong góc video này đấy cũng như cũng như là anh em có thể liên hệ cho Tiến qua bốn cái nền tảng ở dưới phần mô tả trong video ấy Facebook Telegram fanpage cùng với TikTok anh em có thể liên hệ trực tiếp qua những cái đường link dưới phần mô tả nha anh em hoặc là cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963 731 346 đấy thì anh em nếu như mà tin tưởng tiến đó cần một trang chơi uy tín cần một nhóm thì cứ mạnh dạng liên hệ cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách vào kèo cách đặt kèo cách bán kèo như thế nào đó chơi rất là chơi rất là ok luôn anh em không bị mất like mất phí gì hết thí dụ như trận này thấy khó vào kèo anh em cũng có thể để bóng lăn tầm 15 20 phút gì đó rồi anh em để kèo hạ xuống xem thấy trận như thế nào rồi anh em vào cũng chưa muộn đúng không đó anh em cầm trang anh em có thể tự quyết chứ không phải giống như phải chơi qua thầu qua cò trước ba bốn tiếng mà còn lại bị mất like mất cỏ nó chơi như vậy để làm gì đúng không anh em đấy nói chung anh em thật sự cần tin tưởng tiến thì cứ liên hệ còn nếu sợ thì tốt nhất né ra đừng có liên hệ làm gì nhá đấy ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây đó à, nếu như anh em cần thì cứ liên hệ thôi và anh em cũng đừng có quên là ủng hộ tiến bằng cách là để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh đó đầu tiên đó chính là cái kênh bóng tiếng bóng đá này nó cũng như là kênh uh, ờ, tiếng số kèo luôn nhá thì tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nó cũng như chúc anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé